đình nón xanh khen ai à, khéo đúc nghi a bầu mến đâu một ngày đã là đệ tử cũng là duyên là duyên mòn kém xa sang gu, sang gu lưu phàn xa còn kém ai người có tâm mà người có đức nghi mới được theo chứ đường theo quan hoàng bầy bảo sáng ngư sáng ngư liễu phàng theo là được theo quan hoàng bầy bảo chứ lối vào sương bào hà người gặp tiếng chỉ nhớ nhang mặc kệ sáng u sáng u liễu vàng ai mặc kệ ai hoàng lỡ dần rồi ừ, ai hoàng dần ai mặc mặc kệ người nghĩ nghìn ba có nghìn ba một ngày đã là đệ tử là duyên là duyên u mấy nợ nhiều trong hội quần tiên ông bày sẽ đưa tặng chân ông vắt treo như khổng minh ngồi rẽ vùng khắp mọi nơi dần dần ai chi kỷ khách tài tình hô dễ mấy ai hay kiếp nhân sinh ba sáu ngàn ngày say cũng lụy à, không say cũng đủ khoảng trời đất dọc nghỉ ngang ngang dọc chỉ anh hùng vun ni đùng đùng sai càng dạo trong tay trăm trận dạo

vẫn chèn cha thơm dâng lên hoàng bảy ngày châm trước à. một đôi ba tuần hoàng là tài tử xanh nhân nhân cho bó lung à. phong trần vì non đã nước năng thường tuy tuy quan hoàng bảy ngài có say một là tí với đời hoàng cũng khuyên ai giữ chọn đạo làm đến trước cửa Phật phật lấy chữ gì đà làm cả Nguyễn Thế Ông là người yêu thuận thảo hiền tuy nhân tích tinh đức đức khoảng bảy chép biên cho gió ràng còn bao kẻ ngang nghi tăng bao ngược chỉ hành chẳng trước thời sau lỗi lầm có xa chi đâu sợ nguyện là như ý sợ cầu tông tâm rồi tội phải mang lưới trời của khắp bốn phương chữ tâm kia mà đã mất mất thì khôn đường khó thoát mà thân hoàng đã lên đông mờ cân này mức ông lấy chứ tôi chữ đức để mà cân đừng có ai em mình đã tròn vẹn muốn phần chứ đức kia mà đã em ông quẩy bảy cầm cấn sao cho bằng bằng đông à, quyền hòa cai quản các chữ thanh à, đồng bốn phương lâm chi cùng ngu mà hỡi ai dành tiếng để ngàn thu lấy non nước thú hữu tình là nhất hát diễn hồn thơ mang má khoảng không gian như hương đưa như tuyết phủ như mây tan chi bay bồng mà tâm thân phàm không nghĩ tới trong vũ trụ rộng không biên giới giấc mơ màng chốn nấy bồng lai cảnh u nhàn thì tung cúc với chúng mai nơi tình mình mà thú riêng hoàng biên thu nâng chén rượu ngâm y câu thơ cổ hai trắng hồn lý đỗ đầu đầy gió hiu ngon có cành cây nâng tiếng hát đuôi tầng mây đưa tiếng hát bảy hoang chốn sơn lâm tin cô nàng tư đốt mơ tình nhang trầm ngọn đèn cô khêu to thấy ông bảy cầm móc tiêm nàng nghỉ năm dâng nghi hộp bánh nguyên theo siêu thuốc la thu cảnh biên anh giám thì đồng này khúc đàn thông tiên cô nàng bậy này khúc đàn thông đêm ngày cô hầu cận ở trong cung bào dâng chiếc lược ngà tiên cô nàng tam dâng ờ, chiếc lược ngà đôi tay đôi tay cô trải chuốt ông khen là cô khéo tay điều điều một đôi giày cô chín màu ông tiền cô nàng mười thì cũng mua lượn bài bông canh nghe ba giờ tí cầm đèn lồng cũ bước ra quạt nước pha trà tiên cô mười một cô quạt nước pha trà âm ấm tiêm bình ngọc ngọc đôi tay ngà dâng lên trải chiếu chia 有爱相生。